chuyển hàng sẽ hãy xa trên trời hạnh phúc luôn bên người là những điều nhỏ nhói từng ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần phát trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị. Không biết là bây giờ thì các em đã có mặt ở đây chưa Nhưng mà chị đã đang có mặt ở đây rồi Thế nên là nếu như mà các em đã lên rồi Thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nha Được không nào Hello Quỳnh Anh, xin chào em, xin chào các bạn Rồi, hiện tại đã có khoảng 100 bạn rồi, nhanh quá, quá nhanh, quá nguy hiểm <coughs> Ok, xin chào Bảo Ngọc nhá, xin chào em Xin chào Dương Hà, xin chào em Xin chào các bạn, các bạn ơi quay trở lại cùng với chị ở trong buổi ngày hôm nay nhá Sáng nay thì cũng có rất là nhiều bạn dậy sớm để học cùng với chị Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của chiến dịch dậy sớm ôn văn cùng với chị rồi Và ngày mai cũng sẽ là ngày mà chị sẽ tặng tài liệu cho những bạn nào tham gia nhá Đồng ý không? Chị ăn cơm chưa? Chị chưa Phát trực tiếp xong thì chị ăn <laughs> Chia sẻ với các bạn xong bài ngày hôm nay rồi chị sẽ ăn nhá Các em đã ăn cơm chưa? Ờ à, thế à Thấy thông báo chị phát trực tiếp là vào liền à, à Xịn xịn xịn <laughs> Đồng ý xin chào các bạn nhá Rất là nhiều bạn đã gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay rồi Đúng không? Ok xin chào các em, xin chào các bạn Chị chào Nguyễn Phương, chị chào em <laughs> Chị chưa ăn cơm, tí nữa chị mới ăn <laughs> Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Uhm, nói chung là Hà Nội vẫn là một ngày rất là nắng <laughs> Nắng đến cái mức mà không muốn bước chân ra khỏi nhà luôn ấy Mà nói chung là trong thời điểm này Thì cũng không nên bước chân ra khỏi nhà làm gì cả Dịch đang cực kỳ căng thẳng Thế nên chúng mình nếu như mà được nghỉ ở nhà học online ấy Thì các bạn chỉ ở nhà đừng có đi đâu nhá Rồi, xin chào các bạn Đồng ý, đồng ý Xin chào Mỹ Hoa, xin chào em <laughs> Dạ rồi à Ăn cơm rồi à à, Các đối thủ ngày hôm nay cũng không đông lắm nhỉ Hiện tại bây giờ mới có khoảng 260 mấy đối thủ thôi Chưa đông lắm nhỉ Đúng không? Thế à <laughs> Biết được làm sao chị Phát mà bảo là hóng chị rồi mới ăn cơm <laughs> Thần giao cách cảm à À thế à Rồi đồng ý đồng ý Đồng ý nhá Đồng ý đồng ý các bạn ơi, ngày hôm nay ở à, trong cái khuôn khổ của buổi phát trực tiếp này Chị sẽ cùng với các bạn tiếp tục trong chuỗi series những bài văn tham khảo mỗi ngày Và hy vọng rằng là qua những cái phần mà chúng ta cùng tìm hiểu với nhau Ở những cái đề văn thì các bạn sẽ có thể chủ động Các em viết được những cái bài văn thật là hay nhá Được không nào? Quan trọng nhất là như vậy Ngày hôm nay, bài văn mà chị muốn chia sẻ với các bạn Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong số những cái bài thơ Bản thân chị cho rằng đây là một trong số những bài thơ khá là quan trọng trong năm nay Đó chính là một bài văn về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nhá có vẻ như là bài thơ Tây Tiến là bài thơ đầu tiên các bạn học ở đầu năm ấy Thế nên dường như đã có rất là nhiều bạn kiểu quên đi mất bài thơ này rồi Thế nên ngày hôm nay chị muốn quay trở lại cùng với các bạn một về một cái bài văn tham khảo trong đề bài là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nhá. Những bạn nào muốn tham khảo thêm thật là nhiều những bài văn hay nữa thì đừng quên, đây tham khảo cuốn này, hộp nhạc văn chương tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm của chị. Đồng ý không ạ? Rồi, bài văn mẫu dành cho các bạn, bài văn tham khảo dành cho các bạn ngày hôm nay như sau. Khá là lâu rồi thì Tây Tiến cũng không quay trở lại trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Đúng chưa nào? Khá là lâu rồi à, Năm ngoái thì nó vào đề thi minh họa Dành cho các bạn đúng không? Nhưng nói chung là chưa vào thi thật Thế nên cái khả năng chúng mình gì nhở? À khả năng mà chúng mình học ấy Khả năng mà chúng mình cần phải ôn tập ấy Thì chúng mình vẫn phải ôn bình thường thôi nhá Chúng mình vẫn phải ôn bình thường thôi Các em ơi cứ chủ động đi ăn đi nhá Không đói quá đến lúc lại lại ngất ra đấy Thì chị làm sao mà chị đỡ được <laughs> Các em mà ngất ra đấy thì làm sao mà chị đỡ được được không? Nên là các em cứ chủ động đi ăn bình thường Các bạn cứ chủ động đi ăn bình thường nhá Cứ chủ động đi ăn bình thường nhá Ok không nào? Chứ không chị lại sợ là các bạn ngất ra đấy thì chị không biết làm nào cả <laughs> Đồng ý, đồng ý Ui gì thế chị là sao? Hả vừa vào à mà ui gì thế chị Rồi các bạn ơi Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá Sau đây sẽ là cái bài văn tham khảo dành cho các bạn Đề bài của chúng mình đó là phân tích hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ sau và từ đó nhận xét về phong cách thơ của Quang Dũng. Đây là một trong những đề sát nhất về cấu trúc của đề thi minh họa, có nghĩa là chúng mình sẽ phân tích một cái vấn đề văn học và từ đó suy ra một cái vấn đề liên quan. Ok chưa nào? Em vừa nhận sách hôm qua chị ơi hay lắm à. Nhớ phải đọc nha, nhớ phải đọc nha. Rồi. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá giữ oai hùng, Mắt chừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm Giải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông mã gầm lên khúc độc hành Trích trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng các em còn nhớ thơ không đấy? Các bạn còn nhớ bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng không đấy? Hay là các bạn đã quên mất bài thơ này rồi bởi vì đã học quá lâu rồi nên các em quên rồi? Chị sợ là như thế đấy, được không ạ? À? Chị sợ là các bạn có thể là đã quên đi rồi À, thêm một cái thông tin nữa chị cũng cung cấp cho các bạn nhá Đấy là chúng mình sẽ chỉ còn hạn ngày hôm nay và ngày mai Là chúng mình được phép ghép nhóm để giảm học phí khóa học 10 ngày thôi Các bạn ý cũng hỏi chị về điều này Thế nên chị cũng muốn là sẽ thông báo với các em ở trong cái phần phát trực tiếp như thế này Chúng mình sẽ chỉ còn hôm nay và ngày mai để ghép nhóm và được giảm học phí khóa học 10 ngày thôi. Còn lại khóa học 10 ngày xịn như thế nào ấy thì cứ chủ động tìm hiểu bằng cách nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nhá. Còn bây giờ quay trở lại, đây sẽ là bài văn tham khảo dành cho các bạn như sau. Trong trường ca con đường của những vì sao, <clears throat> Nguyễn Trọng Tại đã Nguyễn Trọng Tạo đã viết Ôi tổ quốc muôn đời, ôi tổ quốc ta muôn đời khóc sau cơn bão chiến tranh quyết liệt Tóc biển xanh ôm vai đất mỡ màu Những câu từ ngân lên từ tiếng gọi thiết tha đầy chiều mến và thương cảm Tới những thế hệ đã để tuổi xuân nằm lại khi chiến tranh quyết liệt Để Tổ quốc ngày hôm nay được độc lập vẹn toàn Chan hòa tiếng sóng vỗ, mỡ màu đất quê hương Sự cống hiến, hy sinh của thế hệ trẻ kiên trung, hào hùng và bi tráng ấy vẫn luôn sáng ngời trong thơ ca. Đặc biệt là đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có những dòng thơ đã khắc họa chân thực và cảm động về người lính trẻ trung, nhưng không quản ngại gian khổ hy sinh để vẹn tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Những dòng thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, thi phẩm từ lâu đã khắc tạc trong lòng bạn đọc bao thế hệ bức tượng đài về hình ảnh những người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng được thể hiện qua những vần thơ. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá sữa oai hùm, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất Sông mã gầm lên khúc độc hành Các bạn ơi, nhất định phải thuộc thơ nhá Thế trong trường hợp nhỡ đâu người ta không cho thơ Thì chúng mình còn có đường mà chúng mình làm Chứ chị nói thật nhá Các bạn mà cứ chủ quan rằng chắc chắn là người ta sẽ trích thơ Chắc chắn đề sẽ trích thơ Rồi đến lúc mà không trích thơ ra ấy Thì lúc đấy các bạn chỉ có ngồi mà ôm mặt khóc thôi Nhá Chỉ có ngồi mà ôm mặt khóc thôi Được không nào Rồi qua đó ta cảm nhận được sâu sắc hơn về phong cách thơ, ngòi bút của nhà thơ xứ đoài mây trắng. Được không ạ? À? Rồi, xong phần đầu tiên. Tiếp tục như sau. Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài. Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc. Ở phương diện thơ ca, Quang Dũng mang trong mình hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu của đời thơ Quang Dũng được sáng tác vào năm 1948 in trong tập Mây Đầu Ô, được viết vào một buổi chiều mưa tại phủ Lưu Tranh, khi Quang Dũng đã rời đơn vị cũ chưa lâu. Với cảm hứng lãng mạn và ngòi bút tài hoa, nhà thơ sứ đoài Mây Trắng đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên cái nền cảnh thiên nhiên núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, Hình tượng người lính Tây Tiến mang trong mình vẻ đẹp lãng mạn, nhưng đậm chất bi tráng sẽ còn có sức hấp dẫn lâu dài với bạn đọc nhiều thế hệ. Bây giờ bắt đầu bước vào phần phân tích, là phần quan trọng nhất được nhiều điểm nhất. Như chị đã nói, phân tích thơ phải có phương pháp, chứ không phải phân tích thơ là các bạn lao và các bạn viết nhá. Muốn mua sách này thì nhắn tin cho anh chị admin fanpage học văn chị Hiên Nhắn tin cho fanpage nha Trinh Hà Rồi các bạn ơi Chúng ta sẽ có như sau ạ <clears throat> Mấy hôm nay chị vẫn khản giọng quá Giọng vẫn chưa được trong veo lắm Nên các em hết sức thông cảm nhá Các bạn hết sức thông cảm cho chị Được chưa nào Chiến tranh đã qua đi Tấm áo hòa bình ôm ấp mảnh đất hình chữ S Đã được nhiều thập kỷ Đã hàn gắn được phần nào Bao vết thương đớn đau Bao mất mát hy sinh của một thời lừa đạn Nhưng ngày hôm nay trong hoàng trong ngày hòa bình này ta đọc lại tây tiến để một lần nữa nhớ về thế hệ các anh những người lính trẻ trung dũng cảm trong mạch nguồn nỗi nhớ nỗi nhớ khi xưa của quang dũng bức tượng đài bằng thơ về các anh luôn sừng sững sống mãi với vẻ đẹp hào hùng của một thời trai trẻ tây tiến đoàn binh không mọc tóc quân xanh màu lá giữ oai hùm Nhà thơ dùng từ đoàn binh để khẳng định một lực lượng đông đảo Đoàn binh Tây Tiến là đội quân mạnh và hừng hực khí thế, đầy hiên ngang và tự tin. Nhịp thơ như nhịp bước chân hành quân của người lính, đưa ta đến gần hơn với bước chân dung về các anh, từ ngoại hình bên ngoài đến cảm xúc ý chí nung nấu trong tâm can. Ấy là những người lính đầu không mọc tóc, da màu xanh lá. Ấy là sự ngụy, ngụy trang để đề phòng quân địch. Nhưng chân thực hơn, ấy là sự tàn phá của bệnh tật của hoàn cảnh sống thiếu thốn trăm bề nơi rừng thiêng nước độc, nơi chiến trường xa xôi, nơi binh đoàn Tây Tiến làm sao tránh khỏi những cơn sốt rét rừng, những lần thiếu thuốc men lương thực. Khó khăn, cứ nối tiếp khó khăn, sự khắc nghiệt luôn thử thách ý chí của những người lính trẻ như thế. Đói rét bao lần xé thịt ra, khuôn mặt đã lên màu bệnh tật, đâu còn tươi nữa những ngày hoa. Nhưng ở đây, giọng thơ Tây Tiến lại sụp sôi khí thế căng tràn ý chí, viết về gian khổ, khó khăn, nhưng nhà thơ Quang Dũng vẫn luôn song hành đem đến những vần thơ đầy quyết tâm, giữ oai hồn. Nét hào hùng được nhấn mạnh giữa một hiện thực nhiều gian khổ, đậm tô hình ảnh chân thực nhưng đó là cách nói dí dòm hóa, vui tươi hóa của Quang Dũng về những người đồng đội của mình. Giữ oai hồn là hình ảnh khẳng định cho tinh thần vượt lên khó khăn vì mục tiêu chiến đấu phía trước. Bệnh tật, thiếu thốn, không thể đánh bại được ý chí quyết tâm của những chiến binh Tây Tiến. Những chi tiết đã khắc họa một diện mạo rất độc đáo về người lính đang chiến đấu nơi biên cương Tổ quốc, đồng thời phản ánh hiện thực gian khổ, thiếu thốn nơi chiến trường mượn hình ảnh ẩn dụ để gợi tả chất kiêu hùng, cách viết đối lập giữa sự yếu đuối của thể chất, xanh sao tiểu tụy, đầu không mọc tóc da xanh lá, với sức mạnh của tinh thần, ý chí ngang tàng, lẫm liệt, sức mạnh giữ oai hùng. Quang Dũng đã đem đến những nét phác họa đầu tiên về người lính Tây Tiến, rất hào hùng, dũng cảm và lạc quan. Được không ạ? Khắc họa về đồng đội của mình Quang Dũng tiếp tục đem đến những hình ảnh chân thực không chỉ về đời sống mà còn về tâm hồn hào hoa, lãng mạn của các anh. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Là đôi mắt to, đầy cảnh giác, ánh mắt chừng của người lính Tây Tiến vẫn luôn hướng về bên kia biên giới. Ánh mắt của sự căm thù, của ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Quân thủ kia ơi, một bầy man sợ, bay đừng hòng khuất phục đời ta, bay định đốt ta thành hòn than quỳ lại, trong ánh lửa hồng ta xuất hiện một vòng hoa. Quả thực, ánh mắt chừng mà Quang Dũng khắc họa, có sức mạnh như lời tuyên chiến trước quân thù, rất oai phong và hào hùng. Và gửi theo ánh mắt của lòng quyết tâm ấy là giấc mộng chinh phu, giấc mộng lập công danh, đền nợ nước trả thù nhà. Những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ, không do dự xếp bút nghiêng lên đường ra mặt trận, sẵn sàng gánh trên vai món nợ núi sông. Chỉ với một hình ảnh thôi mà nhà thơ Quang Dũng đã khiến cho nhiều người yêu thơ khâm phục tinh thần của những chiến binh Tây Tiến. Những năm tháng ấy, khi các anh cảnh giác trước quân địch cũng ấp ôm nỗi nhớ niềm thương về thành thị quê hương. Điều này được thể hiện qua câu thơ Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mơ về Hà Nội với dáng kiều thơm Với hình ảnh của những thiếu nữ Hà Thành duyên dáng trong tà áo thướt tha Một giấc mơ lãng mạn hào hoa Ta chỉ có thể bắt gặp ở tâm hồn người lính trẻ Với xuất thân chủ yếu là thanh niên trí thức thủ đô Ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc Giấc mơ của họ không phải sự bi lụy Giấc mơ của họ là động lực để họ vững tin trong những ngày tháng gian khổ Không những vậy, dáng kiểu thơm ấy một lần nữa đem đến sắc màu hiện thực cho câu thơ Quang Dũng đã đem những gì thật nhất, đúng nhất về những chiến binh Tây Tiến một thủa trên những trang thơ của mình. Ta cảm nhận chân thực, chúng ta cảm nhận và trân trọng vẻ đẹp chân thực nhưng cũng rất đỗi hào hoa, lãng mạn ấy. Các bạn ơi, chị thấy các em đang thảo luận và hỏi chị rất là nhiều về việc là có cần phải đề cập đến thông tin tác phẩm ở trong cái bài viết đúng không? Phải không ạ? Thì chị cũng nói luôn là chúng mình phải học học theo barem điểm của Bộ Giáo dục là cái sát nhất thì ở trong barem điểm của Bộ Giáo dục cũng có phần cho điểm các bạn khi mà trình bày thông tin về tác giả tác phẩm. Thế nên là nếu như các bạn không viết cũng không sao, chỉ là các em sẽ không có điểm cho phần đó thôi. Chị nói luôn là như vậy để các bạn có thể hiểu được là tại sao chúng ta cần thêm một cái phần để nói về thông tin tác phẩm. Mặc dù đó chỉ là cái ở bên ngoài Thế nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là chính cái này cũng là một cái rất là quan trọng chi phối ảnh hưởng tới nội dung của tác phẩm. Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị Còn ở trong phần mở bài có nhất thiết phải nêu ra phần thông Trong nêu ra phần thông tin à, về tác phẩm hay không Thì chị cũng nói luôn là không Bởi vì sứ mệnh của phần, phần mở bài ấy Hay nói cách khác nội dung chính của phần mở bài Là chúng ta sẽ đặt ra vấn đề gì ở trong phần mở bài thôi thì ở trong phần mở bài này, nếu như bài viết của các bạn một lát nữa, các em sẽ đi phân tích về 8 câu thơ trong Tây Tiến Thì các em chỉ cần đề cập đến 8 câu thơ trong Tây Tiến đấy thôi Tức là sẽ có những phần như sau các bạn cần phải làm này Một là nêu ra được vấn đề nghị luận Và thứ hai là giới hạn phạm vi của vấn đề ok là như vậy nhá thế nên các em đừng cãi nhau nữa và các bạn cũng đừng đừng đừng đừng thảo luận về vấn đề nữa gì đấy nữa tập trung ở đây này tập trung ở đây giúp chị này được không ạ? Tập trung vào cái cái mà chị đang muốn đề cập đến các em đây này Đồng ý chưa? Rồi Khép lại đoạn thơ Quang Dũng đã đưa ta về nơi biên cương hẻo lánh dài rác với những ngôi mộ không bia Sự lạnh lẽo hoang vắng tràn vào từng câu chữ Cho thấy sự khốc liệt và hơn hết là những đau thương mất mát của cuộc chiến tranh phi nghĩa Giải rác biên cương mồ viễn sử Thế thế nhưng với chúng ta, dân tộc ở thế yếu, đất nước ta đã được định sẵn là tan hoang trước những sự mất mát ấy lại không chùn bước. Những người lính bước qua con đường đầy máu và phần mộ để ra chiến trường giành lại tự do cho dân tộc mà không hề nao núng. Chính vì thế, Quang Dũng đã sử dụng một loạt các từ ngữ Hán Việt như biên cương viễn xứ, làm cho câu thơ trở nên trang trọng, mang trong mình không khí cổ kính, như đang kể lại những trận chiến lừng danh thùa xưa của ông cha ta, lồng ghép vào trong đó là ý tưởng của thời đại mới, chẳng tiếc đời xanh, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chúng ta nhận thấy rõ sự đối lập giữa khốc liệt giữa các sự vật, chiến trường là nơi, là nơi bom đạn khốc liệt, là cái chết cận kề, đời xanh là tuổi trẻ, là ước vọng, là tương lai. Quang Dũng đã thay những người đồng đội của mình, những người anh hùng Tây Tiến đưa ra quyên tuyên ngôn đầy ngạo nghễ, thể hiện sự lạc quan và tràn đầy chất lính, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Bên cạnh sự hào hùng là bi tráng, với Quang Dũng, chết không bao giờ là hết. Bằng việc sử dụng hình ảnh áo bào thay chiếu, ông đã bi tráng hóa cái chết của con người, tráng lệ hóa sự hy sinh của người lính. Anh về đất biến cái chết trở thành sự nghỉ ngơi sau quãng đường sông pha chiến trận, làm cho không khí cả bài thơ bi nhưng không hề lụy. Cái chết của các anh, sự hy sinh của các anh luôn là sự nhắc nhớ trong trái tim của đồng đội đồng bào. Sự hy sinh lặng lẽ âm thầm ấy luôn cao cả và đáng trọng. Nằm khuất nơi đâu ven rừng đá lạnh, chọn đời làm chiến sĩ vô danh. Trở lại với những vần thơ Tây Tiến, Quang Dũng không trốn tránh hiện thực mà đã khắc họa sự hy sinh của những chiến binh Tây Tiến một cách thanh thản, thầm lặng và cao cả, gây xúc động cho người đọc. Lay động thiên nhiên và sông Mã đã được nâng tầm như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến hết tất cả tội ác của kẻ thù và những chiến công hiển hách của binh đoàn Tây Tiến, để rồi sông Mã gầm lên khúc độc hành. Tiếng gầm cuối cùng ấy là khúc tráng ca, là khúc nhạc thiên tiễn đưa anh linh của những chiến sĩ Tây Tiến về với cha ông, về với đất mẹ. Vẻ đẹp bi tráng của những người lính Tây Tiến từ đó cứ vang vọng mãi trong tâm khảm của bạn đọc. Khổ thơ trên được coi là khổ thơ đặc sắc nhất trong thi phẩm của Tây Tiến. Bắt đầu khái quát đấy các em ạ, à. nhá, bắt đầu khái quát. Khổ thơ trên được coi là khổ thơ đặc sắc nhất trong thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thể hiện rõ phong cách của nhà thơ này. Đó là hồn thơ, hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng và tài hoa. Thơ Quang Dũng hồn hậu chân thực ở chỗ, nhà thơ không né tránh những hiện thực tàn khốc đau thương của chiến tranh. Ngòi bút ấy cũng rất đỗi lãng mạn, phóng khoáng và tài hoa. Đặc biệt, khi viết về hình ảnh những chiến binh Tây Tiến với sự trẻ trung, tinh thần bất khuất, sung sức, bền lòng trước tiếng gọi của Tổ quốc, với giọng thơ trang trọng, cảm xúc giạt dào, đôi khi là lắng động. Khắc khoải, bút pháp tả thực kết hợp với những hình ảnh bay bổng và lãng mạn, nhà thơ Quang Dũng đã xây dựng thành công bức tượng đài về những chiến binh Tây tiến một thùa, mang trong mình vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Bức tượng đài ấy sẽ còn sống mãi trong văn chương nghệ thuật, trong tấm lòng người yêu thơ và trong trái tim của lớp lớp thế hệ thanh niên sau này. Với tài năng văn học của mình, Quang Dũng đã viết Tây Tiến với tất cả nỗi niềm, sự ngưỡng mộ, sự tự hào xen lẫn với niềm xót xa thương cảm. Những vần thơ sáng ngời vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng của những người lính đã góp phần khẳng định chất riêng trong phong cách thơ của tác giả. Quang Dũng đã làm sống lại trong lòng người đọc một thời kỳ không thể nào quên của dân tộc. Từ đó giúp ta thấu hiểu hơn về vẻ đẹp của những chiến binh Tây Tiến, một thùa hiểu hơn về đất nước ta trong thời kỳ trận mạc, hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay, để ta trân trọng hơn những cống hiến không màng danh lợi, những hy sinh không kể đáp đền. Đọc lại Tây Tiến ấy, trong những ngày hòa bình này, ta thực sự thấm thía và cảm phục những chiến binh Tây Tiến năm ấy. Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước được không ạ? À? Các bạn ơi, đây là một cái bài văn được trích từ cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm Hay còn gọi là hộp nhạc văn chương của chị Được không ạ? À? Đây các bạn có thể tham khảo thêm ở trong cuốn này nhá Và chị cũng thông báo lại với các bạn một lần nữa Đấy là chúng mình sẽ chỉ còn gì ạ? À? Chúng mình sẽ chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai để đăng ký khóa học 10 ngày chạy văn cùng chị Hiên thôi. Và các bạn có thể đăng ký khóa học 10 ngày này để nhận ưu đãi, tức là cái ưu đãi của chúng mình sẽ chỉ còn trong hôm nay và ngày mai thôi. Được không ạ? À? Hiện tại học phí của khóa này đang là 599 000 Nhưng mà khi các bạn ghé ghép nhóm 5 người, tức là mỗi người là một tài khoản riêng nhá, thì học phí của mỗi bạn cần đóng sẽ chỉ là 499 000 thôi. Và cái ưu đãi này cái ưu đãi này ấy thì chỉ còn đến hết ngày mai thôi. Thế nên các bạn sẽ lưu ý nếu như các bạn đang cần một cái khóa học để các bạn tút lại tất cả mọi thứ từ đọc hiểu, từ nghị luận xã hội đến nghị luận văn học. Học thật là cuồng nhiệt cùng với chị để đạt được kết quả cao giống như các anh chị 2K2 năm ngoái. Thì các em nhớ giúp chị là chúng mình sẽ tìm hiểu và đăng ký cái khóa học này nhé. Cuốn sách vừa rồi hiện tại đang có giá là 159.000 nha Cuốn sách vừa rồi đang có giá là 159.000 nha Châu Duy Hằng Môn nha cuốn, cuốn sách này hiện tại đang có giá là 159.000 nha Đồng ý không nào Và nói chung là chúng mình cho chúng mình thêm một cơ hội để cố gắng nhá. Thì chị hẹn gặp lại các bạn ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta đã có một cái bài viết rất là ok về Tây Tiến, phân tích cụ thể 8 cái câu thơ nói về hình tượng những chiến binh Tây Tiến rồi, phải không ạ? Chị rất là hy vọng có thể được gặp lại các bạn trong phần phát trực tiếp trên fanpage trong buổi tiếp theo. Và lưu ý giúp chị một điều này là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của chiến dịch dậy sớm học văn nhá được không ạ? À? Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của chiến dịch dậy sớm học văn Và các bạn tham gia trong chiến dịch dậy sớm học văn đấy Các em sẽ nhận được một bộ tài liệu rất xịn sò từ chị Còn bộ tài liệu đó là gì thì chúng mình sẽ cùng nhau khám phá vào ngày mai nhé Bộ sổ tay văn học của chị hiện tại là đang có 3 cuốn Tập 1, tập 2 và tập 3 và ba cuốn này tập 1 này, tập 2 này và tập 3 ba cuốn này có giá là 499.000 cho ba cuốn nhá Tặng thêm một cái cuốn mở bài nhá mở bài và kết bài nhá được không ạ? À? Cuốn săn 8 cộng là cuốn học về phương pháp Tức là ở trong đấy chúng mình sẽ có kiến thức ngữ pháp của đọc hiểu của nghị luận xã hội và nghị luận văn học và bộ 20 đề em nha Nhá, thì đấy là nói qua về các sách như thế là các em hiểu hơn được chưa nào? Còn nếu như mà muốn tìm hiểu thêm thì cứ nhắn tin cho các anh chị admin nhé. Đồng ý không? Rồi, chị cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian buổi trưa hiếm hoi của các em cho chị. Và chị hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai trong buổi cuối cùng của chiến dịch dậy sớm. Chắc hẳn rằng là các bạn đã nhận được quá nhiều những cái giá trị trong cái chiến dịch đấy rồi. Hẹn gặp lại vào các bạn ngày mai và hãy cân nhắc về việc đăng ký khóa học 10 ngày, học cùng với chị trong tháng 6 để ôn lại tất cả mọi thứ trước khi đi thi đạt số điểm văn cao nhất nhá. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.